rồi lời nói tiên thì nguyên việt xin à, gửi lời chào và chúc đến à, toàn thể tất cả anh em à, mọi miền bắc trung nam nhé. đó thì hôm nay tiếp tục uh, cái uh, livestream này review này thì xin gửi đến cho anh em một cái sản phẩm chơi uh, gọi là quấn xì dách anh em nha đó. thì trên thị trường thì rất nhiều ha nhiều anh em đã gọi điện cho mình ha, và hỏi về cái môn quấn bài xì dách xì tố năm 2021 này đó thì mình xin nói luôn thì à, rất nhiều anh em cũng có thể bán những sản phẩm này nhưng mà quan trọng là cái nơi sản xuất là nguồn gốc từ đâu anh em nhé đó thì mình thì mình à, không phải là mình nói là mình tài giỏi gì nhưng thực chất ra những cái sản phẩm này mình cũng đã làm là mình đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho anh em chơi ha đó là mình đã chuyên về làm những cái dòng camera nữa anh em nhé nên là mình hiểu được nguyên lý của nó ha và nói chung là sự bảo hành và cái sự tin tưởng thì các anh em uy tín thì mình sẽ làm cho anh em hết mình đó thì hôm nay thì mình à, review cho anh em một cái à, gọi là máy đánh bài chỉ dách này như thế nào và hiệu quả ra làm sao thì anh em hãy xem hết video này anh em nha để anh em hiểu thêm về cái máy đánh bài này nguyên lý của nó thì các anh em đi vào phòng chơi thì anh em chỉ cần cho mình một cái máy đánh bài iPhone hoặc là bất kể dòng nào cũng được đó hay là những cái dòng Vsmart này cũng được anh em nè đó ha những cái dòng Vsmart này vẫn có thể chơi được anh em nhé để mình mở khóa ra cho nó ha những cái dòng Vsmart này nè ha đó vẫn có thể cái này thì cái em muốn đứng nha mình sẽ nói cái này là cái em muốn đứng đứng nè đó còn dòng iPhone thì nhiều anh em muốn quấn nằm hay là quấn đứng thì hãy liên hệ với mình ha đó đó thì các anh em vào sòng chơi để ra thì mình uh, không có lòng vòng gì nhiều ha mình sẽ vào luôn vấn đề chính cho anh em xem đó là có thể kết nối một cái máy ở nhà nữa thì ở nhà nó sẽ kết nối qua anh em nhé đó khi mà cái máy chủ hoạt động thì tất nhiên ở nhà nó sẽ hiện lên nó sẽ báo với mình à máy đã hoạt động và nó kèm theo anh em một cái tai nghe máy nghe đó máy nghe ha máy nghe và tai nghe đó đây là những dòng máy nghe và tai nghe nó kèm theo các anh em chỉ cần vào xong nè một cái máy nghe này bọc người nè và một tai nghe ha nó sẽ kèm cho anh em bất kể sòng sớ nào anh em chơi ở đâu cũng được xa từ nam vào bắc luôn anh em nha vẫn có thể chơi được những sản phẩm à, quấn bài xì dách này đặc biệt những anh em ngồi miền bắc có thể chơi bài bài trắng anh nha bài lá trắng vẫn có thể chơi được cái sản phẩm này luôn anh em nhé đó thì bây giờ mình sẽ test xe qua cho anh em xem cái độ hiệu quả và chính xác của nó ha đó, cái máy này là hoạt động rồi mình sẽ khởi động lên đó nó đang khởi động lên anh em nha ừ mạng thì nói chung là mình phải dùng mòn mạng hết anh em nhé ừ. em chơi phải qua mạng đây đó. mình để lên mình chuyển qua chế độ HD anh em nhé đó. HD thì tất nhiên nó sẽ rõ hơn ha các em thấy không đó. mình sẽ rút cái bài này cái hai này ha đó đúng không anh em đó. tiếp tục là cái chính này ha đó. là người ở nhà quan trọng là người ở nhà mạng anh em nhé mạng nó hơi lát đó chơi cái này là qua mạng nó phải mạnh tí anh em nha đó cái chính này đúng không anh em đó tiếp tục cái sáu này nói chung là mình dùng 4G nói chung là mạng mình hơi yếu đó. chứ còn thật sự ra các anh em đăng ký 4G thì nói chung cực kỳ là mạnh luôn nha ừ. đúng không anh em cái sáu này ha đó. tiếp tục này đây cái ca này đó. anh em chỉ cần đưa bài ra anh em thấy thôi ha đó đưa bài ra bất kể bài nào cũng được bài chợ bài nào cũng được các anh em vào sòng sớ chơi bất kể ở ở đâu ở xa ở đâu cũng được nhưng mà người kỹ thuật ở nhà nó sẽ báo cho anh em qua tai nghe nhỏ đó là các anh em có thể đáy lên đó cái này cái ri này đúng không anh em đó, mạng nó hơi lát anh em nha đó, mạng mình nó, nó nói chung là nó mình xài nó hơi yếu một tí thì mình chỉ test sơ để mô phỏng gọi là mô phỏng cái cách chơi để anh em có thể chơi thôi còn khi nào anh em lấy mình sẽ chỉ cho anh em cài những cái mạng nào tốt nhất ha hiệu quả nhất để anh em có thể chơi đúng không anh em anh em thấy nó quay tròn không đó là mạng nó yếu đó nó quay tròn đó anh em ha đó mình thấy cái ri nè ha đó cái da nè đúng không cái, cái teo nè đó cái này ha đó đây ví dụ mình chia bài ha mình chia bài như thế này là mình vẫn thấy được cái bẫy nè anh em nha ha đó mình chia bài là thấy cái bẫy nè ha đúng không anh em đó mạng mạnh là các anh em đưa mạng yếu là hơi lát đúng không anh em ở cái bảy này chia ra thấy cái bảy tiếp này ha đó mình thấy cái chín này ha đó các anh em nhìn lên màn hình không thấy không nhưng mà mạng nó hơi lát anh em nha các anh em thông cảm mạng nó hơi lát tại vì mạng của mình hơi yếu chắc nó hết uh, hết chế độ 4G rồi đó. em bật wifi mình lên coi wifi mình chắc cũng yếu luôn đó chứ ừ. hoạt à, động lại anh em nha này ha mạng hơi yếu ok ba anh em ha ba này đúng anh em ba này ừ. đưa bài là thấy thôi anh em ha đó. cái xì này ha ừ. đấy mình chỉ test sơ qua cái sản phẩm à, máy đánh bài xì dách xì tố năm 2021 này thôi các anh em nào cần về tất cả các loại về máy đánh bài đó, hoặc là tất cả các loại về bài anh em nhé hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là Nguyên Biệp 0849 1303 93 nhá mình sẽ nhắc lại số điện thoại chính của mình là Nguyên Biệp 0849 1303 93 mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em ha mọi thắc mắc liên hệ với mình nhé chào anh em chúc anh em năm 2021 này thành công